đây là cái bộ hột dành riêng cho các bác tay cái khi đi lắc tài xỉu tại các dòng giới các bác có thể lắc tài hay lắc xỉu giữ tài hay giữ xỉu theo ý muốn của mình ngoài ra bộ hột đi rất đều và tỷ lệ lên bảo cũng rất là cao về phần tăng tích thì ba em bao cho các bác cái bộ hột này ăn thua chạy hột hoàn toàn là không hề có tăng tích gì các bác nhá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 xỉu này được chưa ạ vừa rồi em đã lắc cho các bác bộ hột đi đều rồi đúng không ạ bây giờ em sẽ lắc giữ cho các bác này đang xỉu đúng không ạ em sẽ lắc giữ xỉu cho các bác này một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này Chén này em hơi quá tay nó đã lên tài này Đó vừa rồi mình đã lắc giữ cho các bác có bốn chén xịu và trái này hơi mạnh tay thì nó lên tài các bác nhìn này có để ý khi em lắc ấy ạ cặp về rất là nhiều để chuẩn bị cho gia bảo đúng không ạ bây giờ nó đã lên tài rồi em sẽ giữ tài cho các bác một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này